Chào tất cả anh em nha Thì à, ở cái video ngày hôm nay thì à, giới thiệu tới anh em một cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài mới năm 2023 Thì cái bộ kính này nó sẽ có những cái đặc điểm nó sẽ khác biệt so với lại những cái loại kính trước đây anh em xài Cái thứ nhất là cái kính nó sẽ mỏng hơn anh em đeo vô nó sẽ không bị đau mắt không bị cộm mắt và không bị chảy nước mắt thời gian sử dụng thì tầm 24 đổ lại không ảnh hưởng đến mắt nha và cái thứ hai là cái chất lượng mà cái hiệu ứng màu khi mà anh em nhìn vô bộ bài nó sẽ được rõ hơn và mình sử dụng thời gian lâu dài nó sẽ an toàn cho con mắt của mình hơn đó đây là cái bộ kính mới thì à, cái bộ kính mới này à, thì nó cũng cái cách chơi và cái cách sử dụng nó cũng tương tự như cái những cái bộ kính cũ trước đây thôi thì anh em đi chơi anh em chỉ cần gắn hai cái con len này vô con mắt của mình là nó anh em nhìn bài này như bài ngửa luôn thì à, ở đây thì mình gắn vô mắt mình thì không thể nào mà anh em biết được cho nên mình sẽ gắn cái kính này vô camera để anh em thấy được cái hiệu ứng màu sau khi mà mình sử dụng kính nó sẽ như thế nào để cho những anh em nào mà chưa biết tham khảo luôn ở cái video này thì à, sau khi mà thì khi mà mua kính ở bên mình á bất cứ loại kính nào cũng vậy từ rẻ tiền cho đến hàng cao cấp anh em sẽ được tặng kèm từ 10 bộ bài cho đến 20 bộ bài tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em còn cái mẫu bài thì mẫu nào mình cũng có anh em chơi mẫu nào thì cứ chụp hình cho mình xin cái mẫu đó gửi qua zalo số điện thoại đây 090970 mình sẽ cung cấp đầy đủ theo cái mẫu mã mà anh em yêu cầu còn ở đây thì có hai mẫu bài nè một là mẫu bài hai ca xanh hai là mẫu bài tiền đô lá vàng thì mình test thử cho anh em coi về cái mẫu bài mới này để anh em à, những anh em nào mà đang chơi xì dách và xì phé hoặc là cái gì ta liên thì anh em coi kỹ cái video này anh em thấy cái loại bài này sẽ hiệu quả hơn những cái loại bài cũ rất là nhiều thì bây giờ ở đây là mình có cái kính thử cái kính này là mình để chuyên thử bài cho khách thì mình gắn lên camera cho anh em cùng coi được cái hiệu ứng màu của nó thôi để anh em hiểu hơn về cái cách mà khi mà mình nhìn đó khi mà nhìn thì mình gắn vô là nó sẽ có một cái màu hơi tím như thế này nha gắn cái kính ờ, áp tròng vô thì rõ hơn đây là cái mẫu bài mới nè bài này là bài đầu lưng nha thì anh em sẽ được thấy ở cái lưng bài nè ở đây anh em thấy con quy không thì ở cái đầu bài này nó sẽ vẽ luôn con quy ở cái đầu này nè để dành cho những anh em chơi xì dách thì mình chỉ cần kéo tí xíu này ra nè đây bỏ ra kính là không thấy nha nè bỏ kính vô là mình sẽ thấy đó khi chơi xì dách thì anh em chỉ cần thấy tí xíu nè con năm nè anh em thấy không số 5 rõ ràng đó con năm và kéo tí xíu này thôi mình sẽ thấy được nè con 7 nè đó mình không cần phải kéo hết lá bài nữa con 8 nè đó thấy rất là dễ nha đây là loại bài đầu lưng bài hai ca xanh thấy cả đầu cả lưng đây là con năm này con 6 nhìn lột con 7 nè đó rất là dễ con 8 nè đó mình kéo tí xíu ra là mình thấy được thì 52 quân bài nó sẽ điểm 52 ký tự khác nhau để cho anh em phân biệt còn đây là mẫu bài tiền đô nha đây nè tiền đô anh em thấy con xì không bài này cũng bài đầu lưng luôn đó con xì nè đó bài này không phải bài đầu lưng bài này chỉ bài đầu thôi ờ, bài lưng thôi không có lưa đầu đây xì rô nè anh em thấy con rô là nó điểm bên cái góc phải không con hai nè thấy số 2 rõ ràng chưa đây là bài đô la vàng nha hai nè con 3 thì số 3 nè con 4 thì số 4 nè số 4 là theo đó thì đây là hai cái mẫu bài mà anh em mình chơi nhiều nhất thì mình quay sơ ở cái video này cho anh em cùng coi đây cho anh em coi lại cái mẫu bài đầu lưng hai ca xanh này mẫu này rất là đẹp bài giống như bài chợ 100 phần trăm đây anh em đưa kính vô là thấy nè đó anh em thấy nửa lá bài không nè mình đưa hết vô nè thấy không còn bài đi ra ngoài mắt bình thường là không thấy được nha nè bài rất là đẹp bài này là bài loại 1 cứng như bài chợ luôn đây rất là đẹp nha xì nè đây cái chất nè anh em thấy không con này là con xì cơ nè đó xì cơ nó sẽ có cái uh, chấm tròn ở giữa nè để kiếm con khác nè con này là con uh, ờ, siro anh em thấy cái hình nó sẽ bị khác ở giữa không đây là siro nha ở à, hydro còn con này là con uh, xì này xì rô đó rô là nó có cái còn con này là con uh, con teo phân teo con này cũng phân teo luôn còn con này là con uh, cái lá bài thường cái lá này là lá bài thường rồi phân teo còn này con này con già bích nè con già bích thì anh em thấy nó sẽ không điểm bất cứ cái gì hết chỉ có điểm con già thôi nè già bích đó rất là dễ thì à, nó cũng uh, tương tự như bộ ấp chồng cũ thôi nhưng mà nó sẽ được điểm thêm cái đầu và đây là những cái bộ kính mới nhất trong năm 2023 để anh em chơi nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ dễ chơi hơn và đặc biệt là nó an toàn cho sức khỏe của mình an toàn cho con mắt của mình thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình 09097040 số 4 thì anh em mua đồ nhiều anh em sẽ biết tới mình mình tên là Phi nhà mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn gần cổng 3 cổng 4 cổng 5 quận Bình Thạnh thì ở gần anh em cứ qua nhà anh em coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em luôn thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha